rồi hello anh em tiếp tục quay lại của h game bầu cua của bên uh, cơ sở lộc phú tài ngày hôm nay sẽ làm tiếp tục vài cái video cho anh em ha chơi về bầu cua trên xe play hôm nay lộc đã làm lên uh, xe play đã lên top một cái game ha ở trên xe play thì anh em có yêu cầu chơi về game bầu cua tài xỉu hay là sóc đĩa trên xe play đó, thì anh em chỉ cần vào ha trên CH Play thì cái game của Lộc á, nó sẽ nằm trực tiếp trên CH Play tất cả các loại game bầu cua 2020 ha anh em đó bầu cua 2020 hoặc là bầu cua Tết 2021 hoặc là bầu cua con dơi 2021 đó hoặc là bầu cua pizza bầu cua pizza này anh em đó đây là những cái game của bên cơ sở mình ha nằm trực tiếp trên top shop play này ừ. thì cái game này để các anh em quấn trực tiếp anh em đào về từ CH Play này về luôn nha từ CH Play chỉ cần anh em vào sòng chơi thấy người ta đao trực tiếp cái game này về hoặc anh em làm tay cái ha đào trực tiếp cái game này về sẽ có công thức ha mình sẽ có công thức để em chơi làm sao chiến thắng về bộ game hack trên uh, à, CH Play này anh em nhé đó cái game mà gọi là cái game à, đánh theo à, công thức á, hồi xưa á, thì nó cũng cũ rồi thì bây giờ mình đã làm cho nó đẳng cấp hơn đó thì anh em chỉ cần vào set play ha bầu cua pizza đó các anh em à, tải về trực tiếp tải về ha đó thì mình đã tải về trên máy rồi thì cách chơi là như thế nào để có thể các anh em chiến thắng về bộ môn này thì bây giờ mình là làm tay nếu như anh em người ta đau về mình đánh tay tay em anh em nha đó thì mình sẽ vào bầu cua con dơi này con dơi bay bay mới nhất các anh em ha đó đặc biệt nếu như đang chơi cái game này các anh em chụp cho mình cái mã ở dưới góc anh em không cái mã ở dưới góc cuối cùng của màn hình này đó là gỡ qua cho mình hoặc là vào shop play chụp gỡ qua cho mình bộ game này là mình sẽ có công thức để các anh em chơi ha tính tiến theo cho anh em đó rẻ nhất hiện nay luôn cho anh em luôn nha đó thì bây giờ cách chơi như thế nào nói chung ra mình làm video mình không thể nào chỉ hết cho anh em được đó mình sẽ đánh vài cây coi thử tỷ lệ của nó 100 phần trăm cho anh em xem luôn nha đó mình sẽ sóc này ha mình sóc đại mấy cây thôi anh em đó thì bây giờ là cá gà bầu đúng không anh em đó thì mình sẽ nghiệm trong vài phút để mình à, mình đoán được cái cây này nó ra con nào đúng không anh em cá gà bầu đó cá là cái ván này tiếp tục anh em đánh cho mình con bầu anh em nha đó như cái ván này ha mình đánh thử con bầu coi chính xác nha đó ờ, mình thử về cây mình ra mình cái bầu đi đó ờ, có bầu anh em nhá ha chuẩn xác không đó ờ, như cái ván này mình cũng bầu anh em nhá tiếp tục bầu ha tại vì nó có công thức để tính cộng trừ nhân chia cho nên là mình hơi lâu một tí anh em nhá đó cái này là bầu nè bầu gà bầu gà nai ha anh em bầu gà nai bầu lại tiếp tục quán sau các anh em quýnh cho mình con cá anh em nha à, như cái ván này mình đã cộng trừ nhân chia sẵn rồi thì các anh em nào chơi thì mình mình đưa công thức cộng trừ cho anh em nhé còn mình làm video clip mình sẽ giấu ha tại vì sao tại vì còn để nhiều anh em chơi nữa chứ còn mình chỉ tẹt cho anh em thì anh em không chơi được ha đó như cây này các anh em muốn cho mình là con ờ, con cá anh em nha đó, nè có cá đúng không anh em đó, cá bầu cua ha cá bầu cua bầu cá đúng không anh em là ván này đó các anh em tức tay quýnh về cho mình con gà anh em nha như cái ván này anh em ván này anh em muốn tức tay về cho mình con gà luôn bao nhiêu các anh em muốn hết về gà cho mình luôn nha đó mở này đó có gà đúng không anh em đó mình sẽ làm cho anh em một ván nữa cho anh em nhé đó tại vì mình cộng trừ nhân chia nó hơi lâu một tí tại mình làm video clip cho nên đôi khi nó hơi chậm thì anh em xem hãy thông cảm với mình nha đó. gà cua tôm đúng không anh em đó. con gà gà cua tôm đó thì cái bán này các anh em muốn tích tay về cho mình con bầu nha đó như cái bán này các anh em muốn tích tay về cho mình con bầu đi nha đó mình mở ra cho em xem coi à, nó chuẩn xác tới đâu nha hai bầu đúng không anh em đó như cái game này mình nó khẳng định với anh em không bao giờ mà mà mình đánh sai được anh em ạ à. mình bán cho anh em cũng vậy thôi thì sẽ có công thức để em làm tay em hoặc làm tay cái không bao giờ sai tuyệt đối chuẩn xác 100 trăm cho anh em luôn đó cái này là nguyên lý của nó là trên sát play nha anh em nhé chứ không phải là các bạn ha các bạn gọi là bản hack như hồi xưa anh em chơi ha thì nó nằm trên máy thì nói chung một cái game đó các em đánh mãi mãi nhưng mà cái này trên sát play là mỗi lần anh em chơi nó sẽ có công thức riêng cho anh em chơi luôn ha thì bên mình sẽ tính theo ờ, tỷ lệ tiếng hay là các anh em muốn chơi tiếng thì mình sẽ tính tiếng hoặc là chơi ngày mình tính theo ngày cho anh em nhé đấy thì anh em nào có nhu cầu chơi về game ngồi cái game này ra bên mình còn rất nhiều loại game anh em nhé đó như game bầu cua 2022 nữa anh em nhé đó thì những video sau mình sẽ làm tiếp tục cái game bầu cua 2022 này cho anh em nhé chúc anh em chơi game ờ, thành công game hack này thành công đó và đồng thời anh xem nhớ xem hết video và đăng ký kênh còn anh em nào muốn liên hệ mua được bản game này liên hệ với số điện thoại là 0786011224 nha hoặc là 0786041224 nha chào anh em chúc anh em năm 2021 này thành công